Oh my god các bạn ơi Trứng cá sấu tươi thơm ngon bổ dưỡng 10 ngàn một trứng Nani? Wow cái này là trứng của con cá sấu nữa bạn Ủa sao nó giống trứng vịt vậy À không nó dài hơn trứng vịt các bạn ơi cái chiều dài của nó dài hơn cái trứng vịt nha à, nhưng mà nhìn nó giống trứng vịt thiệt ok bạn ơi thì bây giờ mình sẽ mua thử 5 quả trứng cá sấu tươi thơm ngon bổ dưỡng để về xem coi mùi vị của nó như thế nào nha các bạn nha và mình sẽ cho hero team thử thử nha thử mang về ăn xem coi nó có giống trứng gà hay không tomorrow hey yo what's up anh em thì hôm nay mình đã mua được mấy cái trứng cá sấu về đây hôm nay nè các bạn ơi mình sẽ làm một cái thử thách đó chính là thử chiên trứng cá sấu lên để cho anh em trong hero team ăn thử xem coi trứng cá sấu nó có ngon không nha các bạn nha OK thì à, cái đống trứng cá sấu này là mình mua lúc mà mình đi à, suối tiên các bạn thì mình mua được vài trái nè này ừ. ok bây giờ sẽ nấu cho anh em ăn nha ở đây mình đã chuẩn bị một cái chảo đây ok còn cái này là cái bếp điện mọi người ạ à. lên rồi để chảo lên nè đây sau đó mình sẽ cho dầu vào hôm nay mấy bạn sẽ được xem phong chỗ tài làm bếp mấy bạn ạ à. Sợ sọ một người luôn ok chưa rồi đây đây là bọc trứng cá sấu của mình đã bạn bây giờ mình sẽ mở ra cho bạn xem nha khó quá ta từ ờ, có con dao không ta đây có con dao đây cắt ra cho dễ bạn ơi đấy đâm vào đây đó mình sẽ cắt nó ra à ok gì thúi quá bạn ơi trời ơi trời à mình nhớ rồi chắc là cái hôm mình đem về xong mình lỡ mình bị va chạm bạn cho nó bị vỡ hết trơn rồi vỡ vài vài vài trứng rồi ơi có một trứng chưa bị vỡ nè đây bạn xem nè đây là cái trứng cá sấu á bạn thì bạn có thể thấy rằng là cái trứng cá sấu của chúng ta là nó có cái màu gọi là trắng giống như là trứng vịt mọi người ạ à. và nó dài hơn trứng vịt nha nó dài hơn trứng vịt nha trứng vịt thì sẽ ngắn còn trứng này dài hơn nha bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem so sánh giữa giữa trứng gà trứng vịt và trứng cá sấu như thế nào nha đây các bạn hãy xem đây trên tay của mình là một cái trứng gà và một cái trứng cá sấu các bạn có thể thấy sự khác biệt của nó là trứng gà nhỏ hơn trứng cá sấu nha các bạn nhà mình hết trứng vịt rồi cho nên là mình chỉ có thể đem quả trứng gà ra để so sánh cho các bạn xem thôi à, ok rồi và ở đây mình đang có một cái tờ giấy nó ghi rằng này cái trứng này chúng ta sẽ nấu được rất nhiều món nhưng mà do phong nấu ăn rất là giỏi cho nên phong quyết định làm trứng chiên cho nó dễ <laughs> rồi bây giờ chúng ta sẽ thử nấu nha thì ở đây à, để coi coi mấy cái quả này nó bị vỡ nhưng mà các bạn xem nè bạn xem nè cái vỏ của trứng cá sấu á bạn nó rất là dai luôn bạn coi thấy không nó rất là dai luôn mặc dù nó bị vỡ cái vỏ bên ngoài nhưng mà nó vẫn có cái à, bọc ở bên trong rất là dai đấy cho nên là cái trứng này hoàn toàn ăn được các bạn bây giờ mình sẽ bật bếp lên nè rồi trong lúc mà đợi dầu chín thì mình sẽ đặt quả trứng cá sấu này ra nha ok ở đây mình đang có à, cái tô đấy rồi mình sẽ dùng cái cúp của minecraft What? cúp minecraft các bạn ạ à. mình sẽ đặt quả trứng này ra Ôi, lâu quá lâu quá trời mới đất lột bằng tay chó nhanh ủa nó dai các bạn ơi ui có lại có lại có lại có Ui các bạn coi cái trứng nè Trời ơi nó dai dễ sợ Ui, Sao giống trứng cao su quá ta Ui các bạn coi nó nhão nhẹt nè Ui Em ui ghê quá à Bạn coi nè Nhìn nó ghê dễ sợ các bạn ơi Ôi trời nhìn nó ghê quá à. Nó không có giống trứng gà các bạn ạ à. Đúng là trứng cá sấu có khác ha Đây cái thứ hai nha Đấy Nó rất là khó để ra được bên ngoài các bạn ạ à. Ui trời Mình để ý rằng cái trứng cá sấu này nó khá là giống với trứng rắn mọi người ạ à. Trứng của con rắn á, có bạn nào đã ăn trứng rắn chưa? Mình chưa ăn trứng rắn bao giờ bởi vì mình sợ mấy con rắn lắm Nhưng mà mình có coi cái cái cái video người ta nấu trứng rắn rồi Ok Được à, ba trứng rủi gì đâu Làm gì vậy? Em đang chiên trứng cá sấu á nè Một tí nữa em sẽ cho anh thử Ôi trời ơi Anh thấy trứng trứng cá sấu nhìn nó ghê không? Ai mà biết được nhìn ghê quá nhìn ghê cái nào này nhìn giống rau câu vậy ờ nhìn giống rau câu á nó rơi vỏ gì quá trời luôn tiếng nó em vớt cái vỏ này <laughs> nó dài lắm các bạn ơi nó không chịu rau nè còn mấy trứng ơi anh nhìn nó giống nó giống nước mũi quá này trứng này trứng gà ba ủa đâu <laughs> bỏ vô so sánh thôi nữa không cái lộn ra ôi nó vẫn còn nè nó nhiều lắm bạn ơi trứng này nó nhiều lắm chứ phải ít đâu nha ủa cái này mới hai trứng thôi hả ừ cái này không ba trứng rồi mà nó, nó nhiều như thế này đó không phải rồi ba trứng ơi rồi, coi à ghê quá trứng ở sau không có lòng trắng luôn không có không, có lòng đỏ bạn ờ có lòng đỏ nấu đỏ quá trời nè lòng đỏ lòng trắng đây ok ui chảo đã trứng rồi bạn ơi bây giờ thì mình sẽ vớt mấy cái uh, ta mấy cái uh, vỏ của nó ra ngoài tại vì cái vỏ trứng cá sấu nó cực kỳ gọi là cứng cho nên là khi mà mình và ấy ra thì nó bị vụn ra các bạn rồi ok bạn ơi bây giờ đầu bếp không cận và chợ bếp siro sẽ nấu món trứng nha bạn để bạn mấy xíu quay đứng sai vậy đây cái này đây bạn coi nha đổ vô nè wow nhìn cũng khá là hấp dẫn mọi người ạ à. trời ơi cái màu của nó nhìn ghê lắm mấy bạn ơi ui ui nhìn nó giống trứng gà phết ui trần gian ui trần gian anh biết em tưởng tượng gì không đâu lúc mà em mới mua em mới tưởng tượng là khi mình đập ra xong nguyên con cá sấu nó nhảy ra chị chị chị chị chị nani ờ, nó tưởng nó cá sấu là đập ra nó sẽ có con trong cái này rồi giống ừ. nó nhỏ thôi cũng rồi giống trứng gà thôi nó ghê trứng gà nó ghê hơn trứng gà nó giống ờ, nước mũi á nước mũi chim cái này <laughs> ok ui ừ, cái này nó có một cái ờ, nước trắng trắng này các bạn cái này cực kỳ lâu chín luôn mình là đảo từ nãy giờ nó chưa chín các bạn ơi ê tao tao để nha là trứng gà là lòng trắng là màu trắng lòng đỏ là màu đỏ còn trứng này lòng trắng là màu đỏ còn lòng đỏ là màu trắng ừ nó bị ngược đó bị one eternity later ok xong đây đây đây nè cái mùi nó cũng thơm thơm mọi người à mấy bạn xem nè cái trứng cá sấu á bạn thì mình để ý nó có cái điều đặc biệt là nó cực kỳ giống trứng cao su nó cực kỳ giống trứng cao su luôn bạn ơi tại vì nó rất là dẻo chứ thôi nó không có giống trứng gà ok rồi bây giờ mình sẽ trang trí nó nha dạ có màu gì mình sẽ nhận nước lọc rồi nước lọc ok đấy nhìn hấp dẫn quá đi em ơi nhưng mà chiên hơi ngát đi không thì uh, nó nó nó lâu chín em phải đảo đảo gì nó rồi ok bạn ơi bây giờ mình sẽ nước tương cho nha đấy nhìn hấp dẫn chưa bạn à ok rồi cho một tí nước tương thôi ừ. bây giờ mình sẽ đem lên cho gọi là anh siro và kairon để thử thử cái món này nha bạn let's go Ok bạn ơi, thì người đầu tiên mình sẽ cho thử là Kairon nha bạn Xin giới thiệu bạn, đây chính là Sơn Tùng Kairon chai cái gì vậy? đầu tiên các bạn ạ à. thì giờ sẽ cho cai thử món à, trứng cá sấu làm bằng cao su cái gì mà trứng cá sấu làm bằng cao su cho bạn cái này là trứng cá sấu mình mua ở suối tiên á cực kỳ ngon luôn bây giờ mình đem cho bạn thử nè à, à? đầu bếp đại tài phong cận đây cái gì trứng cá sấu hả anh quý bị dương ba yên tâm đi cùng lắm nhọc gì của bạn ăn chưa chưa ăn gì sao bên đưa mình ăn mình cho bạn làm chục bạch trước khỏi ăn đi đừng nói yêu đồ ăn mình nấu mà không ăn là không được nha Ê, sao cái này nhìn nó giống cao su quá vậy <laughs> không biết mình sao còn lạnh lên mình sao nó còn lạnh lên ủa ăn có bị gì không ba ai biết ăn thử đi ăn ăn ăn thử miếng nhỏ nhỏ rồi nha ừ rồi ở đây có, có miếng cao su đây nè ờ. Ờ, có miếng cái này là trứng chứ cao su gì ba thôi thử đi chữ ghê luôn <laughs> cũng chỉ là trứng thôi mà cái gì đâu trứng rồi đúng không trứng mình không bỏ gì vô đâu đừng lo cay có vẻ kinh dị quá vậy cái gì vậy mùi vị sao mùi của nó thì nó giống đúng là giống như trứng bình thường thiệt ừ nhưng mà, nhưng nó... mà nó cứ nó cứ bờ bờ mà nó cứ cứng cứng á bạn nghe ghê quá vậy nó bờ bờ giống như là mỡ nó cứ cứng giống cao su thiệt bạn nghe ghê vậy thôi nè có nước nè đây mình là mình có sẵn trà chanh cho cay luôn nha bạn ờ đâu đâu đâu đâu đâu mà mà mà mà thử biến đó đó đó đó đó đó đó đó bạn thử đi bạn thử đi bạn coi nó nè đó nó nhão nhẹt như thế này nè bạn mình chưa thử đâu mình phải cho siro thử nữa ok À, trời ơi cái đó ớn nó nó bờ bờ mà nó ớn giống như cục mỡ các bạn uống đi rồi mình đem xuống cho rô nữa rồi tạm biệt á tạm biệt ok bây giờ tiếng người tiếp theo sẽ là ca siro nha bạn ok bạn ơi nạn nhân tiếp theo sẽ là anh siro nha. kỳ vậy à, hồi nãy rô chiên trứng chung với em đúng không bây giờ sẽ cho rô thử à, thử đi rô em chưa thử nữa em mời anh với cái cay rô thử trước sao tôi nhìn nó ghê quá miếng được không một miếng thôi có trà chanh có trà chanh đây đây đây nếu anh thấy ghê quá anh phải uống nước này trà chanh cái gì mà nó cứng quá vậy thì đó em không biết nữa tự nhiên nó cứng ngắt như cao su vậy các bạn miếng nó to xíu nhau phải miếng nó nhỏ đó nha nghe to nha ờ à, à, à ủa sao nghe ai da vòng vòng vậy anh nghe vòng vòng sực sực luôn á <laughs> ủa sao Kaidon ăn Kaidon kêu rơi mà sao Siro ăn hết bình thường vậy ta wait a minute cái phần ấm ấm cái phần uh, lòng này á cái phần à. cứng cứng cứng này nè ăn rất là ngon à. nó giòn và nó kiểu giống trứng bình thường á nhưng mà nó giòn hơn à. còn cái phần lòng trắng này hơi ghê trắng hơi ghê à ừ. <laughs> ok bạn siro đã ăn rồi Kaidon đã ăn rồi trong nhà bây giờ chỉ còn một mình mình nữa thôi mình sẽ thử nha các bạn một ờ, tí nữa mình sẽ đưa cho thằng em trai mình ăn nữa nhưng mà thằng em trai mình mình không cho lên video tại vì nó đang ờ, cởi trần các bạn ạ à. cho <laughs> ok mình sẽ thử một miếng nha nó giòn thiệt các bạn ạ nhức nách nhức nách nhức nách ăn hưởng cái này ăn hưởng cái này tính ra các bạn là cái lòng đỏ cái như lòng trắng của trứng gà nhưng mà nó giòn hơn mẹ nó ngon nó thơm hơn nó thơm cực kỳ luôn được ok bây giờ mình sẽ ăn cái miếng màu trắng này coi miếng màu trắng của nó nè nó nhão nhão nhão nè bruh ăn, ăn như vừa đúng nói không nói không nói gì không đây đây nó lên <laughs> thật là thú vị các bạn à chưa bao giờ mình ăn một cái gì đó mà nó còn tổn hơn cả mỡ Các bạn có biết cái thịt kho hộp dịch mà ngày tết ta hay nấu không nó có cái cục mỡ không đó nhưng mà mỡ nó ăn nó còn đỡ nó còn ngon nha còn cái này ăn các bạn cảm giác nó cứ bở bở nó cứ gọi là rợn rợn da gà sao mình không nuốt vô nổi luôn bạn chứ đừng có nói là nhai Phạm nhường cho ăn hết nha <laughs> Ok bạn ơi, thì bạn thấy gọi là món trứng cá sấu này như thế nào? Các bạn thấy món trứng cá sấu này có hấp dẫn hay không? Có ngon hay không? Hãy <laughs> nhớ bình luận để cho mình biết nha Còn giờ mình nghĩ là mình kết thúc video từ đây đây Là cái dĩa trứng này mình nghĩ là mình sẽ để cho thằng camera nó ăn hết Đó, thằng em mình các bạn, mình sẽ nhét cho miệng đó Đây các bạn Ăn đi!